hai tay ôm lấy chân bên ngoài hít vào võng lưng ưỡn ngực về phía trước thở để không lưng được phía sau mềm mại cái lưng của mình ra mềm ra đừng có lên gân lên cốt lưng đã đau đã thoát vị đã đệm rồi thì càng cần phải buông lỏng ra đừng có lên gân lên cốt làm gì cái đầu không gật ra gập về trước không ngả ra sau không lắc sang trái không lắc sang phải cố định hít võng lưng phía trước thở con lưng phía sau động tác này nếu như cô anh chị có thể thì làm độ năm sáu chục lần nhé mà nếu mà tốt hơn nữa thì làm cả trăm lần Đấy. tất nhiên là tôi nói lại này bao giờ mình cũng lấy cái cái cái tiêu chí là tập vừa sức kim chỉ nam ví dụ mà cái lưng nó đau quá làm được 15 20 lần mà không làm được nữa thì thôi dừng lại rồi động tác này hy vọng là chúng ta đã biết cách làm tiếp theo này vẫn ngồi cắt kéo hai tay úp lên đầu gối xoay tròn người xung quanh cuộc sống mềm mại ra nhớ là phải buông lỏng cái phần eo nhé buông phần phần lưng eo ra bởi vì cái động tác này rất là tốt cho cho cái cái đốt sống L4 L5 thắt lưng này và cái động tác trước thì các cái sống mà từ D mấy đấy D1 d một hay d năm gì đấy xuống tận L5 thì cái thằng này là nó thắt lưng nhớ là hít vào nửa phía trước thở ra nửa phía sau quay ngược lại quay ngược lại Rồi về vị trí thẳng Động tác vừa rồi Tôi lưu ý các cô bác anh chị Là nó khác với cái thức thứ 9 ở trường Xuân Công hôm qua mình học đúng không nào thu làm mẫu luôn đi Thứ thứ chín của trường sơ công qua là người mình cứng với cái thân cây rõ ràng qua tôi nói là thứ thứ chín người cứng với thân cây xoay quanh gốc đấy nó cứng như này động tác này nó chỉ quay là một cái thân cây quay quanh gốc thôi chứ nó không ưỡn không không đừng, đừng, đừng, để tôi nói để cho nó rõ thì nhé cái thứ thứ chín hôm qua là người mình cứng với cái thân cây quay quanh gốc để làm sao nó tập cho cái khớp háng này này và nó đưa khí huyết về phần bụng dưới hôm qua tôi cũng nói rồi đấy bụng dưới mà lạnh là không ổn lắm đàn ông không ổn theo kiểu đàn ông đàn bà không ổn theo kiểu đàn bà thế thì cái thức thứ 9 của trường xuân công nó đòi hỏi là phải cứng người như thế này thế còn cái thức vừa rồi chúng ta tập thì nó là ứa đẹo nhá đấy nó phải ứa đẹo thức tiếp theo hai tay đặt lên vai đặt làm sao phải cái ngón cái của nó phải ở phía trên cái hõm ở phía trên giữa vai này bốn ngón còn lại phía trước này cái vai ra bằng cách là đưa cái cục cùi chỏ sang hai bên và đặt mà ai mà đưa cùi chỏ phía trước này là không ăn thua sang vai căng ngực và thẳng lưng quay sang trái hít sang phải thở trái hít phải thở cứ thế mà làm thôi quay độ 10 15 vòng lấy đà quay chậm 10 15 vòng quay chậm rãi lấy đà giống như mình lái ô tô xe máy vậy đầu tiên là bao giờ nổ máy qua số 1, số 2, số 3 rồi mới lên số 4 số 5 tha hồ mà vít ngang trăm rưỡi hai trăm cây sau khi đã có đà quay rồi thấy là sức mình kham được thì quay nhanh và mở rộng góc quay còn như nếu mà thấy mà vẫn sập sệ lắm thì đừng có dại mà quay nhanh mà nó đau đừng có dại quay nhanh quay chậm cái góc quay mở vừa thôi trong khả năng của mình đấy sau này quay được tốt rồi thì sẽ quay nhanh như thế mở rộng góc quay ra <coughs> rồi thằng này biết rồi nhá ok tiếp theo tiếp theo là mình ngồi dựng hai chân về phía trước dựng được một góc khoảng 45 độ và hai cái bàn chân dang cách nhau khoảng độ bằng một cái vai hoặc là một vai rưỡi của mình chứ đừng gần quá rộng quá thì không tập được mà gần quá cũng cũng không có tác dụng gì bằng một vai rưỡi của mình khoảng độ như thế hai tay chống ở ngay bên hông rồi giống là ngay chỗ cái mông của mình ấy, đừng có đưa ra xa quá vặn người sang trái hít vào vươn tay phải lên cao hết cỡ ngoảnh mặt về phía sau thở ra về vị trí giữa hạ tay xuống tay xuống đổi sang bên phải vặn sang bên phải vươn tay trái vươn hết cỡ tay ngẩng mặt lên thở ra về giữa trái hít phải thở phải hít gây giữa thở hít thở hít thở lúc mình vặn người sang bên nào cô gắng mình áp được hai cái đùi sát đất cô cái áp được sát đất nào mọi người tự làm độ 10 lần nữa xem làm sao cố gắng bạn sang bên nào để áp cái đùi sát xuống đất áp hai cái đùi sát ở xuống đất và phải phải phải đưa cái tay vặn thẳng cái tay và vươn lên cao này mặt ngẩng lên nhìn tập trung cho cái cổ Đấy. cái động tác này nó cũng rất là dễ chịu thôi rất là nhẹ nhàng không có cái gì là nặng cả không có gì nặng cả cứ tập đi rồi tính bổ trợ là có 40 phần trăm còn tháng 5 tháng 6 này là 60 phần trăm này này nằm sấp úp mặt xuống hai chân duỗi thẳng ép chạm sát nhau duỗi thẳng hai chân sát sát sát vào nhau rồi hai tay áp vào hai cái cái cái bên đùi của mình bên hông của mình đấy rồi bây giờ cùng một lúc cong lưng dướng người đồng thời nhấc chân lên nhấc hai cái đùi của mình lên nhấc hai cái đùi của mình lên nhưng làm sao mà cho nó nâng được cao lên ý đừng có để nó chạm rất đấy và hít thở bình thường nhé không có không có nín hơi hít thở bình thường cong cả người lên nhấc cao cái đùi lên hít thở bình thường làm động tác này giữ động tác này trong khoảng 30 đến 45 giây là đạt yêu cầu còn ai mà được một phút thì quý quá nhưng tất nhiên nếu như cái xương sống của mình nó đang đau thì 15 20 giây mà không chịu được nữa thì có thể dừng lại rồi hạ người xuống ngoảnh mặt sang trái hít thở thư giãn lỏng ra chúng ta lại nhấc người lên nhấc chân lên ưỡn cái lưng nhấc cái chân cố gắng chân ra thẳng chứ không có chạy còn gối xuống đất rồi bài này thật rất đẹp làm nhau cố gắng nhau cái lưng lên đấy rồi cái mặt cao lên rồi thở ra hạ xuống 30 giây đấy mà đùa đó sau này về nhà tập mà cứ được 30 45 giây là ngon lắm rồi và tất nhiên những cái lần đầu nếu như chưa được 30 45 giây thì được bao nhiêu thì được kể cả 5 giây 10 giây nha tuyệt đối các anh chị phải nhớ tuyệt đối không bao giờ được tập quá sức tập quá sức là tự sát tự sát chúng ta thừa biết là đến như là thuốc bổ là rất quý nhé rất quý mà uống thuốc bổ nhiều quá sẽ thành chất độc Rồi chúng ta lại nhấc người lên rồi hạ xuống ok động tác này chúng ta sẽ làm nếu tập ở nhà làm 5 lần nhé còn ở trên lớp hôm nay là mang tính nhắc lại làm 3 lần là được rồi 3 lần là được rồi còn ở nhà làm với tôi 5 lần đấy cái động tác thứ năm và thứ sáu làm 5 lần ở trên lớp nhắc lại với nhau 3 lần cho mọi người biết cách làm thôi nhé rồi bây giờ chúng ta chuyển sang động tác thứ sáu nào vẫn nằm sấp vẫn nằm sấp vươn hai tay về phía trước vươn tay thầy phía trước rồi bây giờ không dùng lực chống của tay không dùng gì cả mà chỉ cố gắng dùng cái lực của cái lưng của mình thôi cong cái lưng ưỡn cái lưng lên ngửa mặt lên và hít thở bình thường nhé không có nín hơi gì cả hít thở bình thường đi cố gắng vươn lên được càng nhiều càng tốt dưới lên càng nhiều càng tốt rồi hạ xuống các anh chị chị khó tập cái động tác này những cái sáu cái đây thức này một ngày tối thiểu là hai lần buổi tối trước khi đi ngủ buổi sáng khi vừa ngủ dậy nếu các anh chị tập thì nó chỉ mất giỏi lắm là 12 đến 15 phút sáu cái thức này thôi giỏi lắm nhưng mà nó đỡ được rất nhiều cho cái lưng thì bản thân tôi đã đã đã đã đã được kiểm nghiệm rồi chúng ta lại nhấc người lên <clears throat> hít thở bình thường cố gắng không được không được tì vào cái tay của mình nhé không được không được dùng cái tay của mình để chống <coughs> bắt cái lưng tôi phải làm việc và tập rất vừa phải thôi tôi để là 30 giây ai không theo được 30 giây tự động nằm xuống trong tất cả các động tác không bao giờ được phép cực quá rồi nằm xuống hai lần thêm lần nữa người lê hạ xuống không ba lần nhắc lại nhé trên lớp là mình chỉ làm ba lần để mang tính tự phạm thôi còn ở nhà cô bác làm cho tôi được các thứ năm thứ sáu năm lần mỗi lúc tập và tối thiểu là giữ được 30 giây sau này còn nếu không thì là 45 giây là ổn rồi thế còn nếu như đau quá thì tùy sức rồi mấy cô bác anh chị từ từ ngồi dậy đi